Đây là sản phẩm sữa non sản xuất theo công nghệ hiện đại do tập đoàn New Imay tại New Zealand nghiên cứu và phân phối với giá 1 triệu 320 nghìn đồng. Cho việc mua sữa non Alpha Lipid hộp 450g, bạn sẽ nhận được những gì? Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu rõ về những lợi ích khi sử dụng số tiền này nhé! Người ta có câu, có tiền cũng không mua được sức khỏe. Điều này sẽ đúng nếu bạn tiêu vào những điều khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Thay vì sử dụng chúng cho những mục đích giải trí, tiêu khiển thì việc bỏ ra với giá 1 triệu 320 nghìn đồng để mua sữa non alpha lipid sẽ đem lại cho bạn và cả gia đình một sức khỏe vàng, tránh xa bệnh tật. Sữa non được biết đến là nguồn sữa khởi nguồn của sự sống, đây là loại sữa đầu tiên được tiết ra trong vòng 36 đến 72 giờ đầu khi người mẹ sinh con. Chính vì lẽ đó mà giá trị dinh dưỡng của nó chính là điều không thể thiếu cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Được nghiên cứu và sản xuất từ nguồn sữa bò tự nhiên, một sữa non alpha lipid sẽ đem lại cho bạn và cả gia đình thứ quý giá nhất trong cuộc sống đó chính là sức khỏe sản phẩm sữa non lấy từ bò mẹ do tập đoàn New Imay tại New Zealand phân phối. Đây là sự lựa chọn của rất nhiều bà nội trợ tại châu Mỹ và châu Âu và thực tế đã chứng minh những lợi ích của loại sữa này cho cơ thể của trẻ sơ sinh và cả người lớn. Những giá trị mà bạn nhận được khi mua sữa non alpha lipid Mua sữa non alpha lipid với giá 1 triệu 320 nghìn đồng cho một hộp 450 gram bạn sẽ nhận được những giá trị dinh dưỡng trọn vẹn cho cuộc sống. Trong sản phẩm sữa non này có chứa các dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, protein, các kháng thể, miễn dịch và tăng trưởng cho cơ thể phát triển và phòng ngừa được những bệnh tật do vi khuẩn và virus gây nên. Một ly sữa non alpha lipid mỗi ngày, bạn đã cung cấp cho cơ thể 1.000mg canxi để hệ xương và cơ luôn được khỏe mạnh phòng chống các triệu chứng loãng xương. Hơn thế nữa, những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa, hãy sử dụng loại sữa này để cảm nhận sự thay đổi do nó mang lại nhờ một tỷ lợi khuẩn probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Không chỉ vậy, mùa sữa non alpha lipid cũng là sản phẩm đã loại bỏ đường lactose. Vì thế cả những người gặp vấn đề khi hấp thụ sữa dẫn đến đau bụng cũng có thể sử dụng. Sữa non alpha lipid sẽ đem lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh toàn diện về mắt, thần kinh, da, phòng chống ung thư, tim mạch. Sản phẩm đã được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới khuyến khích sử dụng cho cả trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên và người lớn.